là con đường mình đi về nè các bạn qua nông trại để mình quay cho các bạn coi mấy con nai con hưu nó đang chạy nha đó đây là đất ở mình ở cái vùng quê này Ôi ờ, nó thấy mình nó đi hết trơn rồi đó đất rộng thênh thang không đây là cái farm đó, để mình quay cho các bạn coi nha hết trơn rồi ở đây mùa này bây giờ bắt đầu mấy con này nó chạy ra nhiều lắm nha các bạn nó thấy người lại là nó chạy mất hết rồi đó, chạy xa lắc xa lơ rồi nó thấy người là nó chạy đây là đường nên đi coi mấy nông trại đó, đó ông xã lên kìa đẹp không đất rất là rộng em thấy nguyên bày luôn em em quay nó nó chạy mất tiêu rồi đất này đã rồi thấy bạn bạn thấy uh, ờ, bày uh, ờ, nai không ở trên đường hai chồng mình đi chơi đi đi làm về nè à, các bạn thấy đường ở mình ở cái khu mà rừng núi bao la nè cỏ đẹp ghê không biết cái chỗ này đi đâu anh ha cái trò đó đi chưa đâu. vậy gần đây thôi mình, mình, mình chưa đi đường này ừ. ở bên linh là bây giờ đang trời à, cây nó chuẩn bị mọc mầm non thôi nha ở mấy con hươu nó chạy mất tiêu rồi nó ra nó kiếm ăn lên thấy uh, linh đường xuống xe lên quay nó thì nó à, chạy mất xác rồi <laughs> đây là những cái farm farm không à nhà trên trại nữa đất rộng thênh thang ở đằng kia là có biểu tượng con nhà nhà farm mà phải không ừ cái nhà nó đựng cái gì á nhà kia chắc là đựng ngốc ngựa rồi bon nữa ừ. ở kia là biểu tượng con con con đó con đại bàng gì anh đi y chồ quá à ở sao cái cái tượng con đại bàng đầu trắng á à, đại bàng mỹ á à, đại bàng mỹ nha các bạn đây là chỉ biểu tượng đó thôi Để mình lên lại mình quay cho các bạn coi nha ủa nãy nhà thờ sao một cái chuông nha nó có cái, cái chỗ kia là để người ta vô đứng đứng coi chơi ủa cái này nó giống con suối hay con rạch mà nó chắp đá lên rồi nè anh ha à, không không cái này khẽ nước khe nước thôi đúng không ờ đấy để lên quay biểu tượng con đại bàng mỹ cho các bạn coi ha đây là con đại, đại bàng à, đầu trắng con này là quý hiếm lắm đó. ở đây à, linh vô tình đi hai à, làm về lên ghé lên thấy à, quay cho các bạn coi thôi ổ này chắc nó có nước nè cái khe này có nước mà đây ta, ta lắp đá thì nó mất nước hay sao ai ở biểu tượng này bàng Mỹ nè đá bằng đá nha các bạn nha nó đang mua cắn con rắn thôi bắt con rắn thôi Đây. bạn thấy cây đẹp không mùa này bên Linh là giữa tháng tư trời nó còn lạnh lắm chỉ có cây à, cái này cây gọi cây thông thôi thì nó sống xanh đẹp ha còn à, mấy cây kia thì khô lá chuẩn bị à, nó đang ra nụ hoa rồi đã không bạn đất rộng quá trời rộng luôn ha bên Mỹ là đất bao la chỗ lên ở là đất núi không à chỗ nào cũng dập nhiều gì hết hả lên quay cảnh cho các bạn coi để từ từ lên trên quay tiếp mùa này sao chắc trời nó ấm ấm xuống rồi nhưng mà là bốn đá ba độ ấy, ép tám, chín, mười độ nha các bạn đang nó ra nó kiếm ăn nó nhìn mình ngơ ngác luôn em xe phía sau ở ờ, rồi mình quay con cù cho các bạn coi nha đó ờ nó nghe mình đóng cửa xe nó ngóp lên rồi kìa Trời, cái này trang trại cù nhà người ta mình quay <laughs> nhìn nó dơ quá bạn ha đó. nó đang ăn mà nó thấy mình quay cái nó ngó ngó à này linh đang đi coi đất á rồi đi tiếp đó các bạn thấy người ta nuôi cù chưa giờ mùa này là lạnh cũng ra kiếm ăn ồ oh, đây là miếng đất lên đi coi này các bạn <laughs> thiệt à cái nhà đó đó hả ờ. từ từ đây nè từ cái cái đường về cái cái đường ba phi qua cái nhà luôn là nứt qua cái nhà luôn đấy hả đây lên bên coi miếng đất này mua để làm trang trại <laughs> xây trồng cái xe cây kìa cái xe đó cái xe đó là Biết đây là mình là là miếng đất này à, bên đây là mấy con cừu à? ờ, trang trại chắc người ta nuôi ờ, cừu ông mà sao quá à? con kìa cụ con kìa ờ, mấy con cừu con có xíu xíu làm sao mà ấy được ờ, mình đâu có bước vô hàng rào người ta người ta nói mình lớn chiếm nè đó các bạn thấy mấy con cừu con nó đang ừ, đó đó nó đang nhít nhít nhít, nhít xíu rồi à. Linh không có bước vô nha cái này hàng rào nhà người ta nha mình không có bước đó đi coi đất đó các bạn à, đây là miếng đất nè ta chưa bán à. anh này nhiêu anh 90 hả đó, bán người ta bán 90 ngàn đô các bạn mà nó xa quá cái nhà này nó cũ kỹ rồi cái này chỉ có à, nhà này thì chỉ có đập ra xây lại đây là trang trại luôn à này về mà thả gà nó chạy sướng luôn nha các bạn nha à, à là cái chỗ này hả à, các bạn thấy ở bên mỹ không chỗ linh ở là vùng nông thôn đó à, chín chục ngàn đô nó dài vậy nè Đây, nhà này bây giờ thì chỉ có đập ra xây lại thôi ở nó rộng như này bạn à, hồ trồng cây trồng cây Ui, cù quá trời cù luôn bên kia là người ta nuôi cù ở đây là bao la luôn sợi của mẹ bây giờ linh uh, bắt đầu về nha các bạn bây giờ linh lên xe linh đi về uh, video của linh tới đây là kết thúc miếng đất này ờ, chắc linh không có ý định đâu tại nó xa quá heo hút quá uh, linh tạm biệt các bạn ở video đa, tại đây nha hẹn các bạn ở video kế tiếp uh, chúc các bạn một buổi tối uh, yên lành hạnh phúc tạm biệt các bạn bye bye